Hello, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish đến từ Nhật Bản Ồ, ờ, oh, đúng đúng đúng Mình là người Nhật Bản nha Là hôm nay là mình ở đường Mê Ở Quảng Bình Thuận đó ờ, Tại sao mình ở đây là hôm nay là mình muốn giới thiệu quán cà phê mình biết trước đây là 3 năm 4 năm trước mình sống ở đây là ờ, khu vực Phạm Bích Chánh á Phạm Bích Chánh còn Bình Thuận á khu vực này là nhiều người Nhật Bản sống ở đây à, khu vực này là đường Phạm Bích Chánh cũng có nhà hàng Nhật Bản em mình sống ở đây bây giờ là chuyển nhà rồi nhé khi sống ở khu vực này thì mình thường mỗi ngày đều đi một quán cà phê nên muốn giới thiệu về quán cà phê đó nè là đi cà phê cỏ nè ừ. tiếng Nhật là cô cà phê bốn năm trước là khi mở cái chương cà phê này có có qua này nhưng càng ngày càng nhiều hơn và lớn hơn và đông người hơn ít thôi ok Ui ơi, quán cà phê này là như thế nào này? Thách nha Tại vì à, nội thất là đẹp Là giống như là ăn yên à, là thú vị à, là rất vui á, Mọi người ơi, thấy à, ghế này nè Ghế này là cũ nè, nem Thực là không phải thoải mái à. Hơi hơi à, cứng nè Cực mà vào không khí là nhá nên mình rất thích ở đây và à, sự thật là khi mỗi hay trong cà phê này là khoảng là hình như là khoảng năm trước à, khi đó mình nhận ra ô oh, quán cà phê này là thú vị và wow, đẹp quá là một năm trước là ít có nó khác như thế này cà phê tên là có cà phê à, nhưng ít có cỏ nữa nhưng mà càng ngày càng phát triển một năm trước là chỗ này là nhỏ nhỏ hơn nhưng mà bây giờ là ngồi chậm chỉ nên đấu thành như thế này yeah, dạ, bạn này cũng đẹp mà là ngầu đó trước là ba năm trước là ít cố khách này là càng ngày càng nhiều hơn này bây giờ là mỗi ngày đều đông người bây giờ đông người à. à, một năm trước bắt đầu có ghé à, có ghé và cô bạn ở bên ngoài à. trà tiết ăn Thiên à, bên Nhật Bản là ít có quả như thế này và Việt Nam cũng như vậy đầu tiên nhận ra quả này thì mình rất ngạc nhiên có cái ngon này. nên tôi nghĩ là những người Việt Nam thích là không phải là quả An Thiên tôi nghĩ là người Việt Nam thích là thích vì mỏi. nhưng bây giờ ờ, quán cà phê này đông người người trẻ Việt Nam thích là giống như là Singapore là thích đi mới tôi mới biết văn hóa Việt Nam là sẽ thay đổi cả người thật cả thật Việt thì khó lắm ở Việt Nam tại vì là không đi cà phê này là ba chục nghìn đấy <laughs> rẻ hơn nhập nếu quán như thế này có nhập một đi cà phê là 140 nghìn khoảng 140 nghìn bắt lắm quán cà phê Nhật Bản là sẵn sẽ ngon hơn Việt Nam nên kết quả là mình định là cả hai Nhật Bản và Việt Nam không thể so sánh được mọi người ơi chilli खा सकते हैं हमें टिक वीडियो में like share subscribe bye bye bye bye